Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi Còn à, như hồi sáng mình nói là trường hợp phải ăn số 7 Ăn số 7 nó có rất là nhiều trường hợp là Trường hợp đầu tiên là chúng ta bệnh Bệnh à, thì tại sao phải ăn sáng à, số 7 là vì cái cốc loại á, được cái phân tích nó nó gần bằng năm kali natri gần bằng năm âm dương này nó khác cái âm dương nóng lạnh của cái đông y tiên sinh căn cứ vào cái lượng uh, kali là potassium trên natri là sodium tương đương với năm là quân bình nhỏ hơn năm là dương lớn hơn năm là âm âm dương là căn cứ theo lượng này chứ không có tính âm dương là nóng lạnh theo cái kiểu của đông y chúng ta phải biết hiểu biết cái âm dương này nó khác âm dương này trên mặt vật lý thì như vậy là cái gạo lúa chúng ta được phân chất nó nó tương đương với năm nếu mà chúng ta trồng những cái xứ lạnh thì nó dưới năm trồng những đồng bằng như đồng bằng sông cửu long là nó nó lớn hơn năm chút thì ờ, đó là thực phẩm tương đối cân bằng kèm với mè với muối thì ờ, thực phẩm này trở thành cân bằng cho nên trong giai đoạn đầu mà chúng ta chưa có hiểu biết gì về ờ, âm dương thì chúng ta ăn số 7 ăn số 7 để cơ thể chúng ta cân bằng nhanh nhất thì cái người đang bệnh cũng cần ăn số 7 cái người đang muốn thay đổi cái gì trong cuộc sống của chúng ta nhanh thì chúng ta cũng cần ăn số 7 ví dụ như sáng mình nói là chúng ta đã bế tắc hoàn toàn cái công việc làm ăn buôn bán cái sự nghiệp của mình rồi chuyện hạnh phúc gia đình xem như đổ vỡ sức khỏe coi như sụp đổ những chuyện làm ăn ờ, không không còn lối thoát nữa nói chung là cuộc đời chúng ta không còn lối thoát bế tắc hoàn toàn thì quý vị nên thử ăn số 7 đi nó sẽ mở cánh cửa ra sau 49 ngày ngay cả những cái chuyện mà cái này với sau khi chúng ta nghiên cứu về âm dương chúng ta thấy về cái tình của mẹ con cái ảnh hưởng về âm dương ngay trong cuộc sống này ví dụ như ờ, ở đây có nhiều bà làm mẹ thì có đứa con mình nó khó dạy dễ sợ luôn nói hoài nó không nghe thậm chí nó còn chửi mẹ nữa tôi nói tại mẹ con hư tại mẹ cái này ông bà nói rồi nó tôi cũng dạy nó kỹ lắm tôi cũng lo nó kỹ lắm rồi đủ thứ hết tôi nói không chưa kỹ <laughs> chưa kỹ bây giờ mình tu kỹ cái con mình nó nghe quý vị ăn số bảy sau 49 ngày mà đứa con không nghe quay lại đây tôi trả tiền cho và điều này tôi đã thử rất là nhiều bà mẹ thành công tôi nhớ hồi à, cũng hơn 10 năm rồi cái cô đó hình như đâu có Cần Thơ nhưng mà cũng ship à ship lớn thầy ra lên nói chuyện với tôi mà tôi trả lời một câu là tại mẹ ăn cái cái bả tức lên bả la liền bả không có nhịn nổi tụi con tôi hư mà tôi nói tôi nhờ thầy giúp thầy còn nói tôi cái giọng đó tôi nói không bình tĩnh đi <laughs> bình tĩnh đi nhé tức là bây giờ bả nói bả làm sếp bà lãnh đạo bà chỉ huy không biết bao nhiêu người nghe mà con phải về dạy không nghe tôi kêu nó về nhà nó không về kêu nó đi học nó không đi bỏ ở nhà để rồi tôi nói cái kiểu này chắc con tôi con cô tôi cũng tốt <laughs> kiểu là la ó gốm quá tôi thứ nhất là bây giờ con cô có về sớm hoặc về tối là cô không được quần la rầy cái chuyện đầu tiên cái đã có nghĩa là nó về giờ nào gần như cô phải rộng vòng tay để đón nó vào nhà dùm cái đi rồi chuyện gì nó từ từ tính chứ chuyện gì vô chưa tới cửa cô la rồi nó quay ra nó đi tiếp phải rồi <laughs> cái cách đó là không hên rồi nhưng mà cái quan trọng là gì cô muốn cho con cô thông minh học giỏi đàng hoàng trở lại Cô ăn cho 120 ngày gạo lứt với mẹ cho tôi thì con cô sẽ ngoan trở lại thì quả thật cổ làm tại thương con quá con đứa con trai duy nhất mà người uh, uy tín xã hội mà để con hư đâu có được gán mà ăn <laughs> ăn đúng rồi. Ờ, nó đừng chưa con ăn mới có tháng là con con nó về nhà ngủ à điện lên mừng và bắt đầu nó đi học hành trở lại rồi hai mẹ con bắt đầu ăn thành ra là nếu như những bà mẹ có con không có ờ, ngoan ăn số bảy đi ở à, đây là cái thiên chức là mẹ nhưng mà ở đây chúng tôi biết là cái ờ, cái kết nối âm dương giữa mẹ con Thật ra những bà mẹ mà thấy con mình làm ăn không có khá khấm lắm Nhất là mấy bà mẹ có con trai Thì ờ, đầu tiên là phải làm cho cái bụng mình xẹp xuống Chứ mấy bà mẹ mà có con trai mà bụng to là thua nó rồi Giỏi cỡ nào coi chừng nó cũng sập tiệm và ờ, phải ăn chỉ ăn số 7 bụng xẹp mau nhất hoặc là con mình đang ăn đang làm ăn đàng hoàng mà thấy có cái chiều hướng lung lai công việc làm ăn nó khó khăn rồi nếu nó có vợ bắt vợ đang số 7 và mẹ cũng phải ăn với con dâu thì con trai mình sẽ làm ăn ngọt ngào lại liền thì quý vị thử sẽ thấy điều này về âm dương mà chúng ta nhìn ở cái tầng xa nó có một sự ảnh hưởng đó cho nên là cuộc đời mình nếu cảm giác không suôn sẻ chưa nói tới bệnh ra nếu cảm giác không suôn sẻ thì nên ăn số 7 à, và hồi trước chúng tôi nói là nó có thể quyết định một cái chuyện lớn của mình ví dụ như bây giờ mình đang ở nhà này bây giờ muốn ờ, muốn đổi nhà khác thì đừng có hỏi ai mất công lắm hỏi số 7 đi <laughs> chúng ta ăn thuần 49 ngày số 7 mình quên cái chuyện đổi nhà đổi cửa quên hết đi bỏ qua nó hết ăn số 7 rồi tính sao là tại vì sao sau 49 ngày là có khả năng mình cân bằng rồi thì cái quyết định của người cân bằng là tốt nhất mình đang cân bằng à, máu huyết của mình chứ còn cái ông kia thì mình cũng tin ổng lắm à, ông thầy đó ông cũng hay lắm nhưng bữa sáng nó lỡ uống thì cà phê sữa đá rồi hỏi ổng ổng nói là coi chừng mình thất bại á tại sáng nay ông uống cà phê sữa đá ổng hay thì hay thiệt nhưng mà sáng nay ông uống đồ âm quá rồi mà hỏi ý kiến ổng ổng trả lời ờ, thôi thì bán đi con rồi cái mình bán cái mình hư luôn <laughs> rồi, rồi, rồi thì dẹp đi mình ờ, tự sức của mình bằng cách là ăn số bảy hoặc là ai mà lớn tuổi có người nói là tôi yêu bạn quá thôi là tôi với bạn phải sống với nhau suốt đời này nó khoan hả để tôi về tôi hỏi ý kiến cái đã hỏi ý kiến số 7 ăn 120 ngày số 7 rồi quyết định là nên ưng ông này hay là dẹp ông qua ông quên <laughs> có nghĩa là trước khi chúng ta muốn quyết định việc lớn cho cuộc đời của mình thì nên cân bằng máu huyết của mình bằng cách là ăn số 7 và số 7 nếu mà ăn mở rộng rộng chút ăn có cái cháo và có món tất ca thì chúng ta có khả năng ăn suốt đời không sợ cái gì chỉ còn cái là người mình nó gầy hơn trước kia thì người ta chê thôi nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng mỗi công việc làm ăn của chúng ta sẽ suôn sẻ sau hai tháng số 7 hai tháng cho tới bốn tháng bốn tháng là chắc ăn nhất không có cái gì có thể bế tắc chúng ta sau bốn tháng số bảy cả dù là bệnh nan y dù là chúng ta đang gặp trong trường hợp khốn khó nào thì như vậy là nếu như chúng ta được ăn số bảy đây là con đường mà gọi là im ả nhất cho cuộc đời còn lại của mình nếu chúng ta hiểu biết dưỡng sinh rồi á công việc làm ăn buôn bán sự nghiệp gì của mình mà có vấn đề thì vô số 7 ngay tức khắc giùm đi bây giờ quý vị thử nha thử mình à, mình bán đi mình đang bán cái gì ngoài chợ mà nó ế bán hoài tức là mình bán thua người ta <laughs> vô số 7 đi vô số 7 mấy ngày tự động bán đắt thử đi chúng ta rất là kẹt tiền và gần như bí đường hết rồi bí đường để vô tiền hết rồi thì ăn rất là ít ăn số bảy mà còn ăn ít nữa nhai ngày chừng bốn năm muỗng cà phê thôi uống ờ, ngụm ba bốn ngụm nước thôi thì lâu chậm là hai tuần lễ chúng ta sẽ có tiền thử đi thử với chị thử cho thấy đây là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi biết là số 7 nó giải quyết tất cả những cái bế tắc trong cuộc sống của chúng ta thì cái này không có thể nói theo cái chuyện quyền thoại mà chúng ta nói theo chuyện âm dương theo quy lực âm là ly tâm dương là cầu tâm ly tâm mà trương nở là phết tán là ly trang là hư hoại cầu tâm thì kết tụ là thành công cho nên chúng tôi nói cái người mà biết được âm dương rồi thì mình dám nói một câu ngon lành là không bao giờ bị thất bại trong kinh doanh không bao giờ bị thất bại nếu mà cái thời cái thời đó đáng lý là chúng ta sọc tiệm đúng không tại vì cái người ta nó có cái thời thịnh thời suy của mình nhưng mà vừa cảm giác suy chúng ta ăn số 7 có thể nó chuyển qua cái đường khác thay vì phải sọc tiệm nhưng mà bây giờ cũng ngoại ngoại được còn sống không đến đổi nào <laughs> Thật ra là những khúc quanh của cuộc đời muốn thay đổi sự nghiệp của mình muốn quyết định một cái việc lớn muốn trị hết bệnh và cái việc lớn của mình là thay đổi cả cái cuộc sống còn lại của mình sau này thì chúng ta nên có 4 tháng số 7 4 tháng là 120 ngày thì mọi chuyện nó sẽ theo ý mình sau đó thử rồi quý vị sẽ biết là cái đó là cái giá trị của cái ờ, ăn số 7 闻三摩地梭诃。